Xin chào quý vị và các bạn. Trong video dự đoán lần trước về hai mẫu xe mà cuối tháng này Honda sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam thì đã có rất nhiều những comment của các bạn đã đưa ra. Ví dụ như bạn Nguyễn Duy Lợi dự đoán chiếc Winner mới và Everlet 150 phân khối. Còn bạn Quang HT Vâng, bạn Quang HT thì dự đoán chiếc Future 135cc côn tay. <laughs> rất nhiều những cái dự đoán hay của các bạn đã đưa ra. Trong đó thì ờ, cũng có rất nhiều những comment cho rằng Honda sẽ cho ra mắt hai mẫu xe hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Đó chính là chiếc ờ, Honda Super Cup 125cc và chiếc Honda Monkey 125cc. Và sau rất nhiều những cái thông tin mà chúng tôi đã nhận được và tìm hiểu được thì ờ, phải đến 99,99% ,99 thì ờ, những bạn mà comment về hai mẫu xe mới sẽ ra mắt là Honda Super Cup và Honda Monkey là hoàn toàn chính xác. Và trong video này mời các bạn cùng Duy đi tìm hiểu hai mẫu xe rất có thể sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với cái mức giá khá cao khi so với nhiều mẫu xe phổ thông mà Honda Việt Nam đang sản xuất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiếc Honda Monkey 125cc. Mẫu Honda Monkey này vốn không xa lạ với nhiều người đam mê xe tại thị trường Việt Nam. Dòng xe nhỏ này sử dụng động cơ 50cc, từng làm mưa làm gió tại rất nhiều thị trường. Nhưng cho đến năm 2017 thì mẫu xe này bất ngờ bị dừng sản xuất. Tuy nhiên, thì khi bước sang tới năm 2018 thì Honda Monkey đã thực sự chính thức trở lại với nhiều biến thể mới sử dụng động cơ 125cc mạnh mẽ hơn. Phiên bản concept của mẫu xe này thì từng được trưng bày tại à, Việt Nam Motorcycle Show 2017. Trong khi đó thì phiên bản sản xuất à, đã chính thức ra mắt hồi tháng 3 năm nay tại Thái Lan. Xét về cái thiết kế tổng thể thì Monkey 125cc 2018 vẫn sở hữu những cái đường nét thiết kế khá quen thuộc của dòng xe khỉ. Giờ đây thì Monkey đã được trang bị những cái công nghệ hiện đại hơn Đầu tiên phải kể đến là cụm đèn pha tròn dạng LED. Đèn hậu, đèn xi nhan cũng sử dụng công nghệ LED. Mâm xe trước và sau thì có kích thước 12 inch. Lốp trước là 120 trên 80 và lốp sau là 130 trên 80. Phuộc thì là được trang bị loại phuộc upside down. Honda Monkey 2018 được trang bị phanh đĩa cho cả hai bánh. Cụm đồng hồ của xe được ờ, thiết kế dạng tròn, sử dụng cái công nghệ hiển thị điện tử trông rất hiện đại. Tay lái thiết kế nhô cao và được cho là mô phỏng cánh tay đa dụng của loài khỉ vốn đã quá đỗi quen thuộc trên những cái mẫu xe Monkey. Xe có chiều dài tổng thể là 1.712mm, rộng là 754mm và cao 1.029mm. Chiều dài cơ sở thì chỉ ở mức là 1.152mm mà thôi. Xe có khoảng sáng gầm là 160mm, chiều cao yên là 776mm và nặng là 105kg. Với những cái thông số cụ thể về à, chiều dài, chiều rộng cũng như cân nặng như vậy thì à, mẫu xe Monkey này là một mẫu xe khá nhỏ và rất phù hợp với những bạn có thân hình nhỏ nhắn một chút thì đi nó sẽ rất là cá tính động cơ trên Honda Monkey 2018 được trang bị là loại động cơ tương tự với chiếc Honda MX tại thị trường Việt Nam động cơ thì có xi lanh đơn dung tích là 125 cc SOHC phun xăng điện tử áp dụng cái công nghệ là PGM-FI làm mát bằng không khí cho công suất cực đại là 9,6 mã lực tại 7.000 vòng trên phút và mới mơn xoắn tối đa là 11 Nm tại 5.250 vòng trên phút đi kèm với hộp số côn tay 4 cấp và bây giờ thì mời các bạn sẽ tiến tiếp sang mẫu xe tiếp theo mà Honda sẽ ra mắt. Đó chính là Honda Super Cup 125cc. Mẫu xe này thì cũng đã có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân đi kèm với mức giá bán khá là trên trời với gần 100 triệu đồng để sở hữu cái mẫu xe Honda Super Cup 125cc này các bạn ạ. Vậy thì các bạn có thể thấy là cả hai mẫu xe này đều đã có mặt tại Việt Nam thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân rồi với mức giá thì khá cao so với cả mẫu SH thần thánh của Honda tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe Super Cup 125cc thì có một số điểm thiết kế khá nổi bật, có thể kể đến như là cụm đèn pha kiểu dạng tròn truyền thống này, với ốp mạ chrome sáng bóng, đặc biệt thì còn được trang bị hệ thống chiếu sáng công nghệ LED hoàn toàn như SH. Hai đèn xi nhan thì thiết kế nhỏ gọn được sử dụng bóng LED. Logo Super Cup gắn tại yếm trái trong khi logo C125 màu đỏ thì gắn ở mặt nạ trước. Cụm đồng hồ của xe thì cũng thiết kế theo phong cách 3D, hiển thị những cái thông số quen thuộc và đơn giản. Phần yên của Honda Super Cup ờ, C125 có thiết kế không có nhiều khác biệt so với phong cách truyền thống của xe. Yên chính và yên phụ tách biệt hoàn toàn. Vị trí yên của người lái thì được bọc da kèm với cả đệm êm, trong khi yên sau là cụm ờ, khung kim loại chrome sáng bóng theo tùy chọn. Người dùng cũng có thể bổ sung thêm yên đệm mút cho người ngồi phía sau. Khóa mở yên giờ đây đã được trang bị nút bấm hiện tại thay vì cắm chìa. Vâng, với cái công nghệ Smart Key mà Honda đã áp dụng trên khá nhiều những cái mẫu xe tay ga hiện nay. Mẫu xe này thì không còn được sử dụng vành nan hoa truyền thống nữa như những cái chiếc Super à, Cup huyền thoại trước đây mà thay vào đó là bộ mâm hợp kim thể thao. Lốp xe thì có cái kích thước là 70 trên 90 và vành là vành 17 inch ạ. Trang bị an toàn phía trước thì à, bao gồm phanh đĩa đơn, giảm sóc thì dạng ống lồng thủy lực và phanh tăng chống lò xo đôi ở phía sau. Honda Super Cup C125 2018 thì được trang bị khối động cơ xi lanh đơn với dung tích là 125cc, 4 thì và hộp số 4 cấp. Hai mẫu xe này thì khá đặc biệt nhờ kiểu dáng thiết kế và những trang bị. Vậy cho nên các bạn hãy dự đoán về mức giá của hai mẫu xe này khi à, chính thức được đưa về thị trường Việt Nam. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh youtube của Auto Daily để cập nhật liên tục tin tức về hai mẫu xe này vào ngày 31 tháng 10 tới. Chắc chắn thì tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn clip đánh giá nhanh về hai mẫu xe này tại sự kiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo.